kính chào quý vị và các em thiếu nhi thân mến. Rất vui được đồng hành cùng với các em trong buổi tham quan dã ngoại ngày hôm nay. Chị xin tự giới thiệu, chị tên là Thu Thủy, đoàn viên xã Bình Lãng. Các em à, đất nước Việt Nam là một vùng đất nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp và chủ phú từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng là những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử do mẹ thiên nhiên yêu ái ban tặng. Và trên quê hương Bình Lãng thân yêu cũng có rất nhiều cảnh quan đẹp và kỳ vĩ. Nhiều trong số đó đã được công nhận là di tích quốc gia hay những thắng cảnh được đông đảo người Việt Nam biết đến. Các em thiếu nhi thân mến, Trải qua bao thăng trầm của lịch sử cùng sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã cùng nhau gìn giữ và bảo tồn những di tích lịch sử vẻ vang cùng dân tộc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của các thế hệ cha ông đi trước, đoàn thanh niên xã Bình Lãng nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã không ngừng học tập và vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Vâng, kính thưa quý vị và các em thiếu nhi thân mến. Nơi chúng ta đang đứng đây chính là khu di tích lịch sử Lăng mộ Bà Bối Lạng, thuộc thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Chắc hẳn khi nghe đến tên Lăng mộ Bà Bối Lạng, có rất nhiều em đã từng đặt chân đến vùng đất Bình Lãng xinh đẹp và tham quan lăng mộ bà bối lãng rồi phải không nào? Thật vinh dự và tự hào với biết bao thế hệ măng non sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Lãng qua những câu chuyện cổ tích của bà. Và hôm nay, xin mời quý vị và các em hãy cùng tham quan lăng mộ bà Bối Lạng và cùng lắng nghe sự tích lăng mộ bà Bối Lạng nhé. Xin mời các em. Sự tích khu lăng mộ bà Bối Lạng Vào cuối thế kỷ 17, tại làng Bình Lãng thuộc huyện Tứ Kỳ, phố Hạ Hồng, có một người con gái họ Nguyễn, thuở nhỏ có tên là Thuyết, khi trưởng thành đổi tên là Chị. Mẹ là Nguyễn Thị Sướng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống trong một ngôi nhà nhỏ. Là phận gái, sống trong cảnh bần hàn từ nhỏ hàng ngày chăm chỉ làm lụng chăm sóc mẹ già luôn luôn suy nghĩ làm thế nào cho mẹ con sống trong cảnh nghèo mà vẫn vui dân làng khen ngợi người con gái trí hiếu Năm ngoài 20 tuổi, bà gặp một người con trai họ Sái tên là Đắc Lộc, quê xã An Ấp, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh hai người kết duyên vợ chồng. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, chọn nghề say dã, buôn bán lúa gạo để lập nghiệp nên được gọi là bà bối lạng. Năm Quý Mùi 1703, thóc như ngọc quý, bà lấy của tích lũy mua được ruộng ở các nơi. Chẳng bao lâu, bà trở thành người giàu có nhất vùng, ruộng có nghìn mẫu, tiền có trên vạn sâu, lúa thóc, gia súc nhiều không đếm xuể. Bà lại là người nhân đức, có nhiều con nuôi, thấy nơi nào khó khăn cũng công đức. Bà bỏ tiền làm nhiều đường, cầu đá cho nhân dân quanh vùng. Khi về già, bà cũng công đức rất nhiều ruộng đất cho các xã quanh vùng. Cũng từ đó, trong dân gian lưu truyền câu ca để nói nên sự giàu có của bà. Thứ nhất cô đỏ thanh hoa, thứ nhì bối lạng, thứ ba thạch sùng. Không chỉ giàu có, bà cô nổi tiếng với lòng từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Phía trước nhà bà có nhánh sông, muốn giúp đỡ kẻ khó, bà bảo họ ra đó mò cua bắt hến, bán cho bà. Khi ốc hến cạn kiệt, họ mào cá sói về bán xong bà vẫn mua một lần qua bến vạn thuộc làng la tỉnh thấy cây cầu đã đổ nát người qua sông phải lội bà liền cho đóng hai con thuyền miễn phí cho dân bà còn cho mỗi người năm mẫu ruộng để lấy lộc điền sinh sống bà còn bỏ tiền công đức bắc trên 30 cây cầu đá cho dân trong vùng ngày nay Tứ Kỳ còn rất nhiều cây cầu mà người dân vẫn đang gọi đó là cầu đá bà bồi. Sau khi bà mất, nhân dân đã xây dựng lăng mộ để tưởng nhớ công đức của bà. Hiện nay, khu lăng mộ của bà nằm trên một gò đất khá bằng phẳng ở cánh đồng thôn Đông Phong, xã Bình Lãng. Trong khuôn viên lăng có đôi ghê đá, ngồi trầu được chạm khắc tinh xảo. Phía sau là một sập đá lớn có kích thước khoảng 2 m x 1,5 m. Sau sập đá là lăng đá hai tầng 8 mái được ghép bằng các phiến đá xanh, chiều cao và chiều dài đều trên 2 mét. Phần lăng được tạo tác công phu, chạm các ô học, chữ vạn, tán vân. Bên trên tầng là hai mái úp chạm hoa sen. Công trình toát lên sự cầu kính, độc đáo, gần như còn nguyên vẹn, hình dáng nguyên sơ. Bên trái lăng bia là hình tứ trụ cao gần 2 mét, rộng trên 0,6 mét. Trên có chữ nho ghi về cuộc đời của nữ doanh nhân bối lạc. Bản phân chia tài sản cho các con nuôi, công đức ruộng cho các làng, xã để lo việc thờ cúng cho gia đình mình. Bia đá này do thám hoa Nguyễn Quý Đức, một tri thức nổi tiếng đương thời, người làng Đại Mỗ, huyện Từ Niêm soạn. Rất vinh dự và tự hào, vào năm 2016, khu lăng mộ bà Bối Lạng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương trao bằng công nhận là khu di tích lịch sử cấp tỉnh. Xin kính chào quý vị và các em thiếu nhi thân mến. Vừa rồi, quý vị và các em thiếu nhi đã được tham quan và lắng nghe sự tích lăng mộ bà Bối Lạng. Rất vui và vinh dự được đón các bạn thiếu nhi gần xa đến thăm quê hương Bình Lãng thân yêu và ghé thăm lăng mộ bà Bối Lạng, một di tích lịch sử quốc gia vô cùng linh thiêng. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và các em nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!